đấy dạ không mua nãy à, hồi nãy mình ăn rồi giờ mới đi quay rồi ăn gì mà ngon với anh ta thịt à, thịt gì đó cái gì bò kho hả gọi là bò kho họ đủ thứ hết trơn nhiều món quá ha cũng cũng à. cũng nè ờ, nước súp gỏi gỏi gỏi là gỏi gì ta cái này ờ, thịt lụi à. <laughs> thịt thịt <laughs> gỏi gì vậy ngó sen à gỏi ngó sen ừ, dạ mình thấy ngon quá ha phải điện hộm lại đó quay ờ, quay đi thẩm lại nấp chổng luôn rồi nó không dám ra nó sợ ồ nhóc bạn trên ờ, bên kia là hai bốn sáu tám mười ba bốn mươi lăm sáu bảy mươi tám chín hai mươi hai hai hai mươi bốn bàn đó ăn gì ngon dữ cô ngon gì vậy ăn gì ngon dữ vậy không có ăn ăn gì mà ngon dữ vậy à, hạt sen Đây. coi đó đây là bàn chuẩn chuẩn bị đón đón tiếp khách nữa nè Hãy subscribe